bài tập số 1 yêu cầu các con chọn bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì hoặc con gì và bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì để điền vào bảng. Các con hãy quan sát bảng. Một bên là ai, cái gì, con gì, các con sẽ điền vào cột đó. Còn bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì các con sẽ điền vào cột còn lại nhé. Và các câu của cô, cô có 3 câu. Mẹ em nấu những bữa ăn ngon cho cả nhà. Đó là câu A. Câu B, con chó vẫy đuôi rối rít chào đón chủ về. Và câu C, bé chạy chơi ngoài sân. Các con đã hiểu rõ yêu cầu của bài và các câu cô dành cho các con để các con làm bài tập chưa? À, Vậy thì chúng mình sẽ làm bài tập này nhé. Chúng mình sẽ chọn những bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì điền vào cột đầu tiên và bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì điền vào cột tiếp theo. Cô sẽ dành cho các con 3 phút để các con hoàn thành bài tập này nhé. Nào, các con hãy bắt đầu làm bài tập nào. Thời gian của các con đã hết rồi. Chúng mình cùng đối chiếu bài làm của mình với đáp án của cô nào. Ở câu A nhé. Mẹ em nấu những bữa ăn ngon cho cả nhà. Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai, cái gì hay là con gì? À, đó chính là mẹ em. Mẹ em trả lời cho câu hỏi ai đúng không nào? Còn lại, nấu những bữa ăn ngon cho cả nhà chính là hoạt động, hành động của mẹ đó là việc mẹ nấu ăn đúng không nào vậy thì cô sẽ điền vào cột làm gì